Eh. Jamur dan patu, nggak mau Nó thật lệ lắm Sụt trong mắt thôi Hả? Nó đôi dòng Thank you.